cho những anh em nào mà chưa biết chưa từng chơi về cái cách chơi cũng như là những cái mình cần chuẩn bị khi mà mình vô sòng đầu tiên là bộ hộp 500 đi chơi thì anh em bắt buộc phải bỏ hộp vô nha hộp này bao cho anh em soi đèn thoải mái kiểm tra bên ngoài thoải mái nói chung là không để lại dấu vết gì ở trên hộp nhưng mà đặc biệt trẻ ra là có tan nha còn anh em đi chơi thì à, đổ bằng chén nào cũng được tô nào cũng được thì bộ ờ, hộp 500 này nó sẽ kèm theo à, một hai cái hộp nó sẽ kèm theo một cái kẹp 500 như thế này để anh em chơi thì à, khi mà mình đổ cách chơi thì cũng rất là dễ thôi hộp thì mình bỏ rồi mình đổ thì mình đổ bình thường mình không muốn nó về thì mình cứ đổ mình đừng có đưa cái 500 vô còn khi nào mình muốn nó về theo ý muốn của mình muốn nó ra số nào muốn nó ra cặp nào thì anh em chỉ cần đưa cái thanh 500 này lại là nó sẽ về theo ý muốn của anh em còn cái phần à, thanh 500 này thì anh em có thể độ chế những anh em chơi trên bàn thì độ vô chiếc dép hoặc là bỏ ở đùi hoặc là mình làm vô những cái điện thoại cùi bắp này mình cầm ở tay hoặc là bỏ vô gói thuốc nói chung nó nhiều đường để anh em chơi lắm còn à, cái cách chơi thì anh em đổ lúc anh em cầm hột lên thì anh em đưa 500 vô anh em đổ thì chắc chắn nó sẽ về theo ý muốn của anh em nè cập nhất nè đó cái này là cập nhất nha đó rồi chuyển qua cặp lục nè đó anh em thấy không hộp nhảy rất là đẹp nha đây là cặp lục đó đây là cái bộ hột 500 bộ đầu tiên để chơi cá ngựa bộ này thì dành cho những anh em hay chơi trên bàn bàn nhựa bàn ghế đá gì cũng chơi được hết nha còn à, cái bộ thứ hai là mình chơi bằng bệ thì cái cách chơi này nó hơi phức tạp xíu nhưng mà phù hợp với những anh em chơi ở ngồi dưới đất chơi thì mình chơi cái này sẽ không được chơi bằng 500 sẽ không được bắt buộc phải chơi bằng bệ những anh em ngồi dưới đất hoặc là ngồi ở những cái bàn gỗ dày 10 phân 20 phân thì bắt buộc phải chôn bệ bàn thì mình đục ra tiện ra mình nhét bệ vô mình chơi còn nền thì mình cậy gạch lên mình bỏ bệ ở dưới còn khi vô chơi thì anh em đổ khi nào anh em muốn nó về theo ý muốn của anh em thì anh em chỉ cần bấm nút A là nó sẽ về cặp nhất bấm nút B nó sẽ về cặp lục